còn xét về hệ thống cáp treo thì bà là hiu nó ghê hơn đúng không ghê đằng sau tức là bây giờ cái cáp treo nó rớt xuống biển mà không biết bạn không chết còn bạn đi cáp treo bà là hiu bạn thiệt bạn xoắn liền để một cái déo trời má ở dưới giật nghĩ là tưởng tượng đứt cáp sao ta lên đó có ông màng quê nhất xét vỏ nhưng mà duy nghĩ cái này cũng có nên mấy bạn bây giờ đàn ông mà lớn lo lớn hết mẹ rồi đúng không người ta quy định rõ ràng không được mang nước với đồ ăn thì bỏ bà đi mấy bà mấy bà cứ dím dím trong đó thì chi nó sát vỏ sát hết Xin chào các bạn đến với chương trình review du lịch của Duy Nguyễn Tiếp tục chủ đề hôm nay là Nha Trang Nhưng mà chúng ta đi qua cái phần gọi là đảo ngọc của Nha Trang Đó là Hòn Tre Cái chỗ mà ông tỷ phú Phạm Nhật Dượng biết mua hay mướn nữa Mà ông tạo ra một cái Wimbalen nổi tiếng à bây giờ nó thẳng câu chứ bây giờ ra nha trang mà chưa đi winberland là chưa đi đó tại vì winberland mới là cái hồn của nha trang biển đẹp cũng là nó sang chảnh cũng là nó mà vui chơi cũng là nó cái đảo đó, đó nó nằm ở cách cái bờ biển của nha trang có một tí tẹo à đi cáp treo với đi tàu tới đi cáp treo á thì đi khoảng chừng 15 phút đi tàu thì khoảng chừng 6 7 phút đó. thì cái hệ thống cáp treo của Winberland nó đã nổi tiếng rồi bởi vì mới nói á làm du lịch á cái chỗ nào mà có ông đại đại gia nào nó về á là tự nhiên là bảo đảm khỏi sợ mà wow. giống như là dưới đi ngoài à, cái gì có bàn tay bà nà hiu đúng không tự nhiên bà nà hiu có con cha nội xin rúp đầu tư thấy ok còn ở nha trang thì cái cái cái đảo hòn tre đó đó có ông win group đầu tư thành cái winpearland winpearland nó thì chứ bạn phải chảnh chứ chơi ngày chưa hết chơi một ngày là gói ghém dữ lắm đó nhưng mà bây giờ mình nói nè đi không đi chơi Wimbledon mà về đất liền ngủ rồi nói làm gì nữa đúng không mà đa phận lặng vậy đó mấy thằng tua mấy thằng tua đâu có dám bỏ tiền ra ngủ ở trong Wimbledon bà tua tôi xịn nó mới dám nha còn tôi thường là về đất liền ngủ khách sạn ba sao không à rồi mấy cái tua mà mấy cái tua giá rẻ đó ăn chia trước khách sạn rồi nó cho bà ngủ trong hẻm không mà bạn ơi chừng nào tôi vip á nó mới cho bà ngủ khách sạn đẹp tao nói thiệt ở cái ông dượng á mà nói chung đi về ông dượng á ổng làm mà du lịch á thì nó cũng có một điểm, điểm chung sau đây về đồ ăn là đa dạng và phong phú trời đã coi khách sạn mà còn bán cho bánh kiếm thêm là biết độ nào rồi đó bạn đi khách sạn Winpearl đi bảo đảm bạn sẽ có một tủ bánh chân ra lượm ăn đi đó xong rồi tới 11 giờ cất vô đồ ăn là lúc nào cũng có phở trời truyền thống mà dưỡng truyền thống Duy thích cái dịch vụ của Winburn trong chỗ đó Nó không quá xa hoa Nó không quá đẳng cấp Nhưng mà nó nằm ở tầm mà tốt Tiếng Anh á, chữ tốt trên chữ tốt nó còn cái chữ excellent nữa Nếu mà nói với ông Phượng thì ông vẫn chưa đạt tới cái sự tinh tế excellent Tại giá rẻ mà ba đồ excellent Việt Nam mình chuyên gia có cái chiêu đó. Khách sạn có 5 triệu đem đồ bếp Giá rẻ mà ba đồ excellent Khách sạn có 5 triệu đem đồ bếp sao tao nói mặt mày buồn mày không không 5 triệu ngày lễ em ngày thường ở đâu xuống còn 3 triệu 2 triệu rồi mày đi bài biết mà ế đôi còn 2 triệu luôn Việt Nam làm vậy nó nên ờ, khách sạn ở trên ờ, tùy loại khách sạn villa thì nó mắc villa tầm 10 củ 11 12 củ cho quan điểm cho nó rõ ràng nha mấy bạn làm trong nhân viên Winburn mà không được chậm như vậy đúng không Duy chỉ nói là cái Winburn đó, nó là ở chữ good chứ nó chưa thể nào nói được chữ excellent nhưng mà cái hay của Winburn á là nó tạo điều kiện cho tất cả những người dân Việt Nam đều có khả năng đi du lịch bạn đi vô Winburn mình sẽ thấy hầu như là nông dân có nè sinh viên có nè khi mà bạn đi vô Winburn mà có cảm giác như bây giờ cái khách sạn năm sao là cái chỗ nó rẻ tiền mà mọi người đều có thể đi cái đó là cái hay của Winburn còn bây giờ 6 sao sao đủ đi vô Amanoi ngày thường 15 triệu tới ngày lễ nó chặt cho 40, 45 dám chơi không căn bản là dám chơi không tiền phòng là vậy đó tiền ăn còn quá cha nữa nha nó ông dưỡng làm gì đâu kê ông dưỡng đánh vô cái đại đa số đối tượng con người ai cũng có thể đi ngày xưa bạn nghe nó ở khách sạn năm sao là quéo râu rồi bây giờ win bên năm sao nó mọc nhan nhãn nói thiệt với bạn á nha trang biết bao nhiêu cái win không ủa năm sáu cái chứ phải giỡn đâu nha ủa nha trang winburn nhiều kinh khủng luôn á bạn lên google search đi bạn search winburn nha trang nó lòi ra đóng tên luôn vừa hỏi ủa sao em ơi sao hệ thống của em làm rối vậy winburn em cả nội vậy nói trời đất coi ổng giàu quá biết sao giờ anh đúng không ông ổng này giàu quá winburn là có winburn trong đất liền nội cái đảo không có ba có bốn cái winburn luôn đó winburn villa winburn resort winburn hotel luxury gì tờ lưa hết nó nhiều kinh khủng nó khác cái tên thôi nhưng mà hầu như là nó đều đẹp như nhau và nó nằm từng khu từng khu từng khu bây giờ cái đảo đó ông xây chưa hết đó nha wow. đó, nói về cái khu du lịch Winburn là cả như không biết giờ quảng cáo làm sao nữa thiệt nó rộng lắm bạn cứ đi bằng trải nghiệm đi nó có những cái tour theo giờ tụi linh la hết á nó trong đó nó có sở thú trong đó nó có nó có đại dương trong đó nó có ca nhạc trong đó nó có chiếu phim trong đó nó có game có cũng có tủ thứ cái trò trên đời dưới đất hết á hầu như chơi đó là ngày chơi không hết nó thiệt wow bỏ tiền vé là khoảng chừng 800 ngàn nó quên bao cấp treo còn nếu bạn ở trong khách sạn của Winburn đó thì nó có dịch vụ nó bao luôn nhưng mà ở cái Winburn đó cái lợi thì nó cũng có cái bất tiện bất tiện mà mình cảm thấy nó mà khó thì bạn sẽ thấy là ừ giờ tự nhiên ông nằm giữa đảo như vậy rồi tôi đi ra đi vô tôi chờ tàu nó làm vậy thôi đúng không cái hệ thống đi đưa rước bằng xe điện bạn nghe ông phạm việt dưỡng nói giờ ông đầu tư bớt điện chưa ông đầu tư cho ai thôi chứ nhi nghĩ mốt chắc mấy bếp điện nó bỏ trong bên bên trời nổi cái hệ thống khách sạn của ông khôi là ông cần bao nhiêu chiếc bếp rồi trời ơi mỗi lần chờ đợi 50 phút tàu 30 phút con chiến nha tàu 30 phút con chiến cáp treo thì có liên tục mà tao nói thiệt với bạn từ cái trên cái đảo nó không phải nhỏ đâu ổng là ổng mua cái đảo bự nhất của nha trang luôn cái hòn bự nhất của nha trang ông làm xào trẻ xây dựng giờ còn xây ngoài cái đống kìa đó từ cái khách sạn của di chạy qua nhà hàng mất một khúc nhà hàng của Winber nó có nhiều loại nhà hàng đó mà có nhà hàng nằm ở trong khách sạn có nhà hàng món Pháp món Âu có nhà hàng hải sản nói chung nó đủ đẳng cấp chơi được rồi đó nó xong rồi nó có nhà hàng của người Trung Quốc không phải nhà hàng chắc của ổng luôn nhưng mà nấu chuyên cho món Trung tại vì bây giờ dân Trung Quốc đi du lịch nhiều quá đúng không phải làm ra cái nhà hàng Chinese để bào tiền thôi chứ không gì hết trơn trời có nhà hàng Anh nữa Âu này nó nhiều kinh khủng đó, Winberland thì nó rộng nó hai tầng mà căn bản là nó hai tầng tầng cao tầng thấp ở Winberland nó có những cái hay đó mà có những cái loại hoa đó ở Việt Nam mình không có nhưng mà trong Winber nó có năm chậu thực vật mà kêu là cái chậu mà cái chậu nó như cái nhà nó úp chứ như, như hình con sò đó nhìn đẹp lắm xét về cái cái cái cái cái đảo Winber của ông Vượng là đồ chơi nhiều lắm bạn, chơi không thiếu cái gì cả nhưng mà xét về độ xoan thì nó thua Sentosa của Singapore nha nó nên ông dượng nghĩ nghĩ là có một số chỗ nó thua Sentosa Singapore Sentosa của Singapore nó đắt đỏ giống như bạn nói giờ bạn đi ra Nha Trang mà bạn chưa đi Winburn là giống như bạn chưa đi Nha Trang vậy đó còn bạn đi Singapore mà bạn chưa đi qua Sentosa là giống như bạn chưa đi Singapore vậy đó hiểu không nó là một cái khu du lịch phức hợp mà bên bên Sentosa sòng bài nó bao bự luôn còn bên uh, Winburn thì chưa có sòng bài tại vấn đề bài bạc nhà nước mình quản lý nó cũng, cũng, cũng, kỹ vậy chưa chơi được nha chỉ có phú quốc phú quốc thì có bây giờ muốn nói về à, winburn à, winberland không nó tập lâm trò hết ở nó có cái hồ cá nó kêu là đại dương cái thế giới đại dương sea world hay là ocean world gì đó thì nói chung là nó cũng nhỏ hơn so với cái hồ cá của của, của nước ngoài cái đó nó thiệt xét về độ quy mô nó chưa hoành tráng bằng nhưng mà xét về chủng loại cá đó, thì nó cũng ngon đó nha ở trong đó nó nhỏ mà nó có những cái loại động vật nó lạ lắm mấy bạn mấy con rùa đồ đẹp lắm cá kiết là nó ngon lành nó cũng có một cái đường hầm cá trên đầu nhưng mà nó nhỏ thôi tất cả đều là kính nó có cái vòm vậy nè ha xong rồi bạn đi ở giữa cá nó bơi bơi bơi bơi bơi bơi bơi nhưng mà nó nhỏ nó thiếu một cái là thế giới đại dương mà là một cái chỗ bạn nhìn giống như bạn là thợ lặn đó nó rộng kinh khủng rộng luôn trên đó loài cá nó sống chung với nhau rồi sau đó người ta cho cá ăn này nọ kia đó là thế giới đại dương cái đại dương của ông Dượng chưa có khói thế giới đó mà đại dương của ông Dượng thì cũng có cái game mà nàng tiên cá nhưng mà nàng tiên cá hay là người với ba xuất hiện ở trên mấy cái cái cái cái cái, cái, cái vòm nãy nói thôi nó nhỏ thôi nước ngoài nó có hệ thống người nhái này nọ kia đông lắm nó cho cá ăn đồ ăn thiệt đó cá nó bay rồi đập bụp bụp bụp bụp bụp bụp, bụp. nó nhìn im đại dương thì cái đó quy mô và nó hoành tráng còn cái à, đại dương của ông dượng thì cũng được nhưng mà nhỏ hơn chút nha rồi ổng cũng nhiều lắm bằng sở thú cái sở thú thì ngon á cái sở thú này con mấy con độc nhiều lắm nha vì đánh giá sở thú rất ok cọp quý cọp hiếm sư tử được báo trời ơi gì cũng có đó chim cò gì bướm biết gì từ lưa đó dẫn nít vô là chắc cái chơi nó thích lắm luôn á nên cái việc mà gọi là Wimberland nó rất là rộng nó có thảm thực vật nó có khu thực vật thực vật đó là là trong nó chứa cái nhà mà cái nhà nào nó bự nó bạn nó hình cái vòm trong đó nó mở mà lạnh lạnh bỏ mẹ đi được cái chứ lạnh lắm nó có những cái loại hoa hồng đẹp kinh khủng nha trời nó coi đi giống như lạc cái thế giới hoa hồng vậy đó thì bên bên Wimberland Nam Dượng cũng có mấy chồi hoa nó hoa nhiều lắm năm loại hoa lắm, nói chung là di đàn ông mà mê chim mê bướm thôi chứ còn hoa thì vô nhìn cho biết nha chủ yếu là đi săn chim săn bướm này nọ trên đầu này nó xong rồi những cái khu trò chơi những cái lễ hội nàng tiên cá nàng tiên cũng có nhiều lắm bạn ơi bạn nội bạn cầm cái tờ mà của Winberland bạn đọc cái game mà nó tổ chức theo giờ đó nó đông kinh khủng khiếp xong rồi nó chơi đủ trò chơi hết nói chung á nó câu như vậy bạn đi Winberland thì bạn khó mà thất vọng với cái số tiền bạn bỏ ra có 800 ngàn bạc đúng không 800 ngàn bạc bao cấp treo này nọ kia còn gì thất vọng đâu vô trong đó hầu như chơi toàn free không hiếm có nào có tiền nữa coi phim 4 5 d gì cũng có nữa nhiều lắm bạn ơi kể không biết làm sao cho hết cái chỗ con nít nữa có chỗ mà gì quảng trường thời đại nó giống như cái chỗ tái hiện những cái khung cảnh của châu âu nhưng mà nó không bằng được ờ, bà đà hiêu nha bà đà hiêu nó chuyên âu rồi còn cái quảng trường thời đại của này thì cũng được cũng chung nhìn cũng tái hiện phong cảnh châu âu nhưng mà không được bằng na Hiu. thì mỗi nơi nó có cái hay đúng không cái Winberland của ông Dượng đó thì nó đông bà nà Hiu nó cũng đông bây giờ mà hỏi tôi bà nà Hiu với Winberland ông Dượng cái nào hơn cái nào nếu mà xét về hệ thống khách sạn chắc Winberland hơn còn xét về hệ thống cáp treo thì bà nà Hiu nó ghê hơn đúng không ghê đằng sao? tức là bây giờ cái cáp treo nó rớt xuống biển mà không biết bà không chết còn bạn đi cáp treo mà hiu bạn thiệt bạn xoắn liền để một cái déo trời má ở dưới giật nghĩ là cũng được đứt cáp sao ta đó mà cáp treo ở bên bà là hiu nó dài thăm thẳm trời đất cơ bạn đi bạn ngồi bạn yêu ba cuộc chưa hết còn cáp treo bên ờ, bên win bên nó ngắn nha nên mỗi nơi có cái du lịch hay mình không có thể nào so sánh cái nào hơn trải nghiệm hết cả hai đi nên cái điều gì muốn nói ở đây nếu mà nói về du lịch thì cần phải có một đại gia đầu tư như vậy ngay cả những cái tỉnh những cái vùng mà muốn phát triển du lịch đó, phải có đại gia đầu tư như vậy nó mới ăn thua nội cái doanh thu của một Winberland thôi là nó bằng hết cả một cái cái cái chỗ khác rồi wow. đúng không các bạn tiền vé thằng nào lên đó mà không tốn tiền nước tiền ăn trời đất ơi nó bụng thấy bà <laughs> luôn lên đó nó không cho bạn ăn đâu nha nhắc mới nhớ nha mà nó nó bỏ đó lên đó có con màn quê nhất xét vỏ nhưng mà duy nghĩ cái này cũng không có nên mấy bạn bây giờ đàn ông mà lớn lo lớn hết mẹ rồi đúng không người ta quy định rõ ràng không được mang nước với đồ ăn thì bỏ bà đi mấy bà mấy bà cứ dính dính trong đó thì chi nó xét vỏ xét hết xét vỏ tự ái chứ không biết các bạn nghĩ sao với tôi tự ái đó tôi cầm theo cái vỏ đó xong cái nó hỏi đục lục lục lục hỏi em kiếm gì vậy nó em kiếm đồ ăn nó để em kiếm cho lại trời đất ơi anh biết nội quy mà ba ai chơi mang đồ ăn vô đúng không bây giờ em nghĩ cho anh, anh là di nguyễn đó không lẽ bây giờ anh lên anh không không ủng hộ được chai nước hay sao mình phải mang chai nước suối ở nhà mình tới đúng không cái cái này nó giống y mấy bố tập gym mang theo nước suối đúng không bạn nhìn nó sao sao á nên ông dượng ông đưa ra chính sách này cũng đúng nhưng mà đôi khi mà xét như vậy á, thì đâm ra nó quê đúng không xét cho nó đâm nó quê bỏ sừ đi được chứ nên trên Wimbledon là Wimbledon là đồ ăn nó bán rộng rãi nó bán đồ fast food có mà đồ ăn nhà hàng cũng có luôn nữa bán nước bao la kem đồ cái đóng nên không có cần ông phải cầm nước suối cầm đồ ăn lên trên đó nhưng mà dân mình du lịch đó thì cái bạn cũng ứa gan lắm ăn xong xả như quỷ vậy đó cái Wimbledon người ta đẹp như vậy đó ông nội ông ăn đụng xả miết nhiều khi ăn á hải sản thì gói vô cái gói để ăn ăn xong quẳng gói về đường không biết bỏ sọt rác mình từ bực bình dã me nên Wimbledon nó rộng lắm mà có những cái trò chơi đa phần free không à ở trên đó nó có cái trò là gì bánh xe bầu trời hay đồng hồ bầu trời gì đó không biết nữa nguyên cái vòng tròn to đùng như nè ở ngoài đà nẵng có nữa tự nhiên vô thấy gấu bạn gấu gì đó đi miễn phí ông ơi leo lên đó hai thằng một chùa mày hung hít gì thoải mái wow. nó thiệt anh thích nhất Wimbledon nó tới nhị nó lên nó hỏi mình đi mấy người wow. nếu mà nó nói mình đi bốn người để cho bốn người ngồi chuồng nếu mà đi một người để cho một mình mình ngồi chuồng nếu mà đi hai người để cho hai người ngồi chuồng nó không bao giờ ngồi ghép nha thích nhất lần vậy đó ghét nhất ngồi ghép bởi vì cuộc đời này thì cái cái tàu cái nào mà nó công cộng là cái đó chơi không có bền nên như thích nhất á, là cái việc của Vinpearl nó thì cái đồng hồ nó đi một cái là 20 phút tới 25 phút nó hết nó đi chậm như con rùa bạn nhìn xa mà tụi nó đứng không á không biết tôi nói bạn hiểu tôi nói gì không ta nó bạn nhìn xa mà tụi nó đứng không á nó quay một cái vòng đó 20 phút bạn làm được mấy rau rồi đúng không nếu bạn 5 phút lấy ra chia 4 năm rau thoải mái riêng từ mà đã ngắm nhìn được toàn cảnh của cái của cái vịnh nha trang nữa đó ngắm nhìn được toàn cảnh winburn nó có cái gì nó, nó nói thiệt với bạn nhớ nhiều khi á bạn lên winberland đi mà bạn chơi tự túc á cái khả năng bạn đi du lịch mà chưa có cao bằng hơi ngố ngố á bạn đi cái bánh xe đó trước đi bạn đi bánh xe đó bạn nhìn bạn định hình từng khu từng khu từng khu rồi xong rồi sau đó bạn bạn đi đến những cái khu đó trên Wimbledon đó trời ơi tụi nó chụp hình sống ảo không ông ơi tự nhiên nhỏ kia cái quấn biển chụp hồi ra khi gặp nó chụp nữa trời có, có, có cái con nó đi nó chỉ cầm cái gậy từ sướng đó. vậy đó nó nhiều lắm trời chơi biết chơi sao cho hết nữa hoa cây cành cá con cái gì cũng đẹp hết mà tới 6 giờ đóng cửa sạch có chỗ nào mà mà mà, mà hên lắm tới 7 giờ xong rồi tới cái nhạc nước thôi nói chung là cái nhạc nước này bạn coi cho biết thôi bạn chứ nó dở quá thiệt luôn á Duy ờ, ngại mà đánh giá cái gì mà nó dở thật sự tại vì sao dở nhạc nước này đi 8 năm mà nó không gì đổi mới nó nó thiệt á bạn muốn biết cái nhạc nước nó dở không mà nhìn cái thái độ của của người coi ấy. hát lên bài xong ta nghĩ hết nữa rạp rồi mà ông dượng ông quảng cáo cái nhạc nước ghê tối ngày nhạc nước là gì đó, đó. thiệt tôi tôi nó thật sự bạn đối với duy duy rất là mong chờ cái nhạc nước đúng không duy rất mong chờ tại vì đi chơi đó tôi nhìn đồng hồ mà tới giờ đi coi nhạc nước cơ đúng không xong rồi nhạc nước nó vẫn như xưa ở trong á là cái bài hát ca sĩ tự hát ở ngoài là nước nó quạt đèn nó chớp vậy thôi nó chỉ đơn giản mức đó à nó nó tạo cho người ta cảm giác nó chán nó coi nó người ta vô đây là phải nghe nhạc đâu còn nước nó quạt bài ta biết rồi nó nên chỗ này á nó nó nó nó không được hay nếu mà bạn nào có dịp đi qua Singapore đó thì bạn sẽ thấy nhạc nước Singapore nó làm rất hay bởi vì bạn nói là mấy thằng Singapore nó nhỏ xíu mà mà nó kiếm tiền du lịch hơi bị ghê á wow. đó có tòa nhà Marina Bay Sen cái tòa nhà trung tâm Singapore luôn nói chung là hầu như ai mà đi đến Singapore cũng đi tới tòa nhà mà gọi là Marina Bay Sen mà tòa nhà Marina Bay Sen nó giống như là Singapore by night vậy đó toàn cảnh Singapore về đêm Singapore về đêm là gì là ngồi trên chiếc nói du thuyền thì nó hơi bị oách nhưng mà thậm, thậm chí cái thuyền thường thôi ngồi trên thuyền đi dạo dòng sông nhân tạo của Singapore nhân tạo đó bà <laughs> để nhìn thấy cảnh hùng vĩ hai bên bờ sông đó Sài Gòn mình sắp có rồi xong rồi đi lên tòa nhà tòa nhà đó đó tòa nhà Marina Bay Sen để nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ của nó nhạc nước của nó nó nằm ở trung tâm tòa nhà luôn nó rộng lắm nằm ở trung tâm tòa nhà nhạc nước nó hay nhạc nước nó hay lắm mà nhạc nước nó là nó bắn pháo bông đùng đùng luôn mà dịp tết nó mới bắn hay dịp thường nó không bắn đâu nhưng mà nhạc nước nó cái nhạc nước đó thôi nó đã hay hơn nhạc nước của ông dượng rồi về quy mô nó bự hơn nhiều nó còn ông dượng cái hồ nhỏ xíu à nhưng mà cái đó chưa ghê đâu cái nhạc nước ở bên sentosa nó mới hay cái nhạc nước bên sentosa là nó nằm ngoài biển người coi nằm ở trong cát hiểu chưa những cái dàn âm thanh nó ngụy trang trong những cái tảng đá đó trong những tảng đá đó có những cái hang những cái lỗ để cho diễn viên nó chạy ra chạy vô cái này nhạc nước nó không còn là nhạc nước nữa mà nó vừa nhạc nước mà nó vừa là một cái xô chúng ta coi một câu, câu chuyện nào đó giải cứu hoàng tử gì đó không biết đó nhạc nước nó với hiệu ứng ánh đèn nó tạo ra khung cảnh nhân vật nào là thuyền gỗ nào là quái vật nào chim bướm sư tử gì tựa lưa học dơ hết nó làm cho cảm giác của người ta bị hóa thân vô cái vở kịch đó luôn mà vở kịch đó nó có diễn viên thật diễn mà nó có điện tử mà nó có nhạc nước mà nó có nước nữa đôi khi là nước và đôi khi là lửa nước mà nó làm nhìn giống như lửa chứ không phải là lửa là lửa phun lửa phun thì ở cầu rồng nha cầu rồng đà nẵng nó phun được mát trời ơi làm gì mà nó bữa nghèo thôi nói anh Di ơi ra ngoài Đà Nẵng đi phải coi ca rồng phun lửa ừ coi coi tưởng nó mày phun ghê lắm nghĩ sao con rồng nó dài đúng dài luôn nó phun có chút xíu vậy là bạn trời đất ơi mà nhiều khi mình nói sợ mấy bạn la chứ thiệt á nhìn vô nó hụt hẳn nè nên vấn đề nhặt nước á cái win bên làm chưa tốt ít ra là cái sân khấu làm bình thường mình có bãi biển làm bà ngoài biển nhìn cho nó ghê đúng không nhưng sentosa vậy đó dân nào nó đi qua singapore nó chơi nó đi coi nhặt nước ở sentosa nó vẫn khen đó, nên Sentosa nó là một cái trái tim giống như là mình đến Singapore mình không đến Sentosa là chúng chưa đến Singapore và Vinpearl là trái tim Nha Trang đến Nha Trang mà chưa đến Vinpearl là chưa đến Nha Trang tại trên Nha Trang đó là cái Vinpearl đó là khu vui chơi còn ở ở ở ở Nha Trang nó không có khu vui chơi mà nó chỉ có mấy cái đảo chơi mấy cái trò của biển thôi đó là rồi xong rồi ở trong đất liền là ba là bọt là hết còn cái thiệt với bạn luôn nha ở Nha Trang cái chỗ Winberland Côn Dượng á ở trong những cái khu resort có giống gì ở nè nó cũng tổ chức âm nhạc cả buổi mà vì đâu có coi đâu đâu có thời gian đâu không ra ngoài chơi trong đó là nhạc sống nè nó đủ nó đủ loại hình hết nhạc đùng đùng ca nhạc này nọ nó nó nói chung nó nó nó tạo cho người ta cái không gian mà nó sôi động mà nó không bao giờ nhàm chán nên nhìn tổng thể cái Winberland nó thành công nó thành công khi nó kẹp chung với thằng Nha Trang như vậy còn thì bà Nà Hiêu nó cũng rất thành công nhưng mà bà Nà Hiêu nó nằm ở xa Đà Nẵng còn winberland là nhìn là kế bên là thiệt cái dân trong đất liền tối thấy winberland nó lên đèn là muốn bơi ngoài liền giá rẻ bèo như chó rồi à, khách sạn thì cũng rẻ luôn 5 triệu trung bình vậy đi vô khách sạn của ông vượng thì khỏi lo dịch vụ về con người về này và kia thì cũng được chứ bực mình mấy nhỏ trẩu tre hồi kỳ ra winberland bực mình hai đứa đứa sóc giỏ đó đứa sóc giỏ bực mình nó dù gì không phải là bực mình nó sóc giỏ nhưng mà cái hướng lên cáp treo nó không có chỉ người ta nên ta đi lạc vô gặp bà lão công bà không biết gì mà chỉ ra chỉ ra xong rồi vòng lại chỗ đó nữa hỏi em xét nữa hả không có xét gọi xét gì nữa giờ anh muốn đi cấp treo đường nào lúc đó nó mới chỉ con mẹ ơi con nhỏ nó hài nha tự nhiên mày xét vỏ của tao rồi tao không đi tao không đi qua bên cấp treo tao đi đâu đó đó là một qua thứ hai gặp nhỏ bán kem đang đi giữa chừng đói bụng khát nước mua cái kem ăn nó ngồi nói chuyện với trai vậy nó bán cái kem em ơi nó làm nhìn mình luôn mà nó nói chuyện với trai mình ra luôn chứ nói chung cái đó là cái gì nhân viên thôi chứ ông dượng nào muốn như thế đúng không mà ông dượng biết mà nhân viên ổng có một con vậy ông cũng đuổi cổ lâu rồi đó là những cái gì mà vấn đề đó khi các bạn uh, thấy nhân viên làm này làm kia bạn đánh giá nguyên cái Winberland hay bạn đánh giá nguyên cái Azoma gì đó ôi chết mẹ Azoma là coi như chưa nói nữa nha cái vụ đó bữa hổm tính đi rồi bút phòng nó hết luôn nội bữa thì di đi nha trang là di tính đi Azoma rồi đó bút phòng full phòng không bút được chạy thẳng ra 10 tiếng ở Nha Trang đó làm video rồi nên nói về quảng cáo Winberland thì không có gì quảng cáo cả nó nhiều lắm mình chỉ nói về cái cảm nhận và mình mừng là ở Nha Trang mình nó có được một cái Winberland hiểu chưa và cái điều kỳ vọng là sau này đất nước chúng ta sẽ có những cái khu du lịch biển khác nó vẫn có những cái tương tự như vậy đó nước chúng ta là một đất nước có bờ biển rất dài bãi biển rất đẹp mà chưa khai thác được du lịch đó thì hy vọng đại gia về đại gia về chỗ nào thì chỗ đó mới giàu mà muốn đại gia về thì phải thu hút nghe chưa nó trẩu quá không ai về đâu hiểu chưa mấy em nên đi nha trang á là căn bản là như nói là cũng ngắn gọn rồi đó còn à, ngày mai có thời gian nó di chỉ cho chỗ tắm bùng tắm bùng sướng lắm em ví dụ như hai đứa mới quen nhau mà chưa gì trơn dẫn đi tắm bùng là bảo đảm về có gì liền nha nói chung là nha trang cũng nhiều chỗ chơi đó ăn uống chơi bời này nọ khi mà bạn đến Nha Trang thì bạn sẽ không thất vọng Như nói thật cái chỗ nào Duy giới thiệu là Duy cũng tìm hiểu kỹ rồi cái cách làm du lịch của Nha Trang nó cũng tương đối chuyên nghiệp hơn những cái vùng khác tại vì Nha Trang là một thành phố khai thác du lịch biển trên đó nó có nhiều cái lắm nên dân Nha Trang làm du lịch lâu có kinh nghiệm mấy bạn còn mấy chỗ khác làm du lịch nó còn yếu và nó còn chụp giật cực kỳ giờ khuyên các bạn nè các bạn đi đến Winmerland bạn chơi cho đúng á đi buổi sáng bạn trả phòng ở khách sạn ở trong đất liền đi ăn sáng xong trả phòng đi ra Winberland liền để bạn chơi một ngày nữa mới hết được cái Winberland rồi xong rồi buổi tối đó bạn vô khách sạn bạn ăn nhà hàng khách sạn năm sao đi chơi đừng sợ tốn tiền mấy ông nội đúng không mấy ông đi chơi mấy ông ra quán cốc mấy ông ăn người khác thì gì sài gòn đúng không nhiều khi nói chuyện thì các bạn lại giận nữa mà ra đảo cũng chả có quán cốc nào mà ăn thiệt luôn quán cốc nào mà đảo đó nên bạn dành cả ngày đó bạn chơi trong Winberland chụp hình thoải mái trải nghiệm hết tất cả những dịch vụ nó miễn phí không à hiếm nào có tiền lắm mấy có tiền là mấy thằng mà ngồi xe nè ngồi cái xe nhỏ nhỏ mà gọi là gì xe lửa leo núi hay mấy kiểu gì cái xe gì nhỏ nhỏ mà có cái đường ray trượt chùm vòng rồi có nào chụp hình gửi hình cho bạn đó ở ngoài à, bà đà hiêu cũng có cái đó mấy cái đó mới tốn tiền còn hầu như tất cả dịch vụ miễn phí coi ca nhạc coi show coi phim gì đó free tất cả đồ ăn đồ uống ăn nhiêu mua nhiêu xong mình đặt một cái phòng ở trong Win Winberland hay là Winberland Resort hay Luxury gì đó tùy các bạn có tiền thì đập luôn villa đi cho nó xoan nè ăn một bữa tối nhẹ nhàng trong một nhà hàng năm sao tùy mình thích ăn cái gì món Việt món Âu món Á đồ này nọ kia đó để mình trải nghiệm mình lắng nghe tiếng gió biển rầm rì rầm rì rầm rì rồi sáng dậy ngủ sớm thì đi tắm biển nó thích tắm biển tắm hồ bơi buổi sáng này nọ kia tắm cho nó khỏe đi rồi nắm tay người yêu nào chưa người yêu nắm tay bạn trai nào chưa người yêu nắm tay bạn trai nghe đó đi tung tăng trên bãi biển thơ mộng của Wimbledon nó riêng tư nó đẳng cấp Đúng Bạn đi trên đó tự nhiên nó sang luôn liền rồi mày Còn bạn đi ở bãi biển chung của Nha Trang thì nó đông quá trời, nó không sang Nghe Đi thằng này nắm thằng này kia, dù khi đi xui xui gặp bầu cũ nữa đúng không nó nhỏ nhiều cái đó mẹ giờ đẹp trai nó khổ đúng không tự nhiên mẹ đi nhận phòng khách sạn gặp nhỏ bộ cũ mình mới trả phòng nó bước ra giờ nghĩ sao đây đó thốn lắm chứ không phải giỡn nha nên mình ra mình đã ra tới Winburn là mình trải nghiệm cái sự đẳng cấp mình trải nghiệm cái dịch vụ sang trọng đây nó không còn là bình dân nữa nha nó không còn là bình dân nữa nên cái nhà hàng cái cung cách phục vụ của của ông dượng là duy rất là ưng nhân viên rất lễ phép nói chuyện rất dễ thương ngọt ngào dạ thưa vân này nọ các kiểu chứ không có trẩu bữa nào đi flc đi nói cho bạn nghe thiệt flc nó méo quýnh lộn với mẹ hàng mấy lần luôn duy bữa đó là gì điên lên luôn đấy bạn cây chín mặt luôn nhưng thôi chuyện nói chuyện với flc còn winburn thì bạn cứ yên tâm nha còn sau này á à, sau video này chắc là một hai video nữa cũng về một video nữa về nha trang về dụng mấy dịch vụ à, liên quan và xong mình à, nói về đoạn đường à, à, đi ra ngoài Bình Định đó có những cái để nói đó nó nhiều lắm các bạn đất nước mình đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi xin làm sống với con thuyền đưa tiễn bác người đi tìm hình của nước nha các bạn hôm nay là sinh nhật bác hồ đó. hãy đọc bài người đi tìm hình của nước để nhìn thấy vẻ đẹp của Việt Nam chúng ta và chúng ta phải cùng chung tay góp sức để xây dựng Việt Nam lấy thể diện Việt Nam với bạn bè Nam Châu nhưng mà lấy bạn bè năm châu thì làm ơn đừng có trẩu ông nội ơi cũng ông làm du lịch mà ông trẩu tre nữa thì thôi tôi cũng lại bằng bố luôn đúng không các bạn nên thôi mình phải nhịn khách mình phải dụ khách tới nha để cho dân nha trang nó phát triển du lịch nó, nó, nó, nó dữ dội hơn nó bùng nổ hơn nó thể hiện bộ mặt du lịch biển số 1 của việt nam trong đó Wimbledon là niềm tự hào nha các bạn hãy đến Wimbledon chơi đi bye bye